sợi hồng từ thoáng qua kia hồng nhiên mỗi xuân này thế nhân còn ai oán nếu tâm người đã phôi đi đừng sao trái tim thêm cuồng si đừng mong mơ khiến nhau thêm khổ đau nhạt bờ môi That's so much, so chỉ có bên chàng trong lòng mới bình an rơi một giọt nước cuộc gió bủa vây chỉ có bên cha trong lòng mới bình an rơi một giọt nước mắt thừa than lại bỗng